Tình yêu ai chẳng muốn ở bên người mà mình thương Cùng đi hết quãng đường Dù người con gái anh thương Lòng vẫn còn bao vấn vương Thật lòng anh yêu dấu vết thương em ghim thật sâu Đã khiến tim u sầu Vậy giờ anh học cách để yêu một người tên thương cũ qua lâu rồi mà sao em vẫn còn buồn còn nước mắt em đi lệ còn nặng lòng hoài như thế người nói em chẳng ngu buồn mà trong đêm say lệ tuôn và em nói em chọn cô đơn anh giờ chẳng thấy làm gì tốt hơn mình yêu ai chẳng muốn ở bên người mà mình thương Cùng đi hết quãng đường Dù được con gái anh thương Lòng vẫn còn bao vấn vương Thật lòng anh yêu rõ vết thương em ghim thật sâu Đã khiến tim u sầu Vậy giờ anh học cách để yêu một người thân thương tình yêu ai chẳng muốn ở bên người mà mình thương cùng đi hết quãng đường dù người con gái anh thương lòng vẫn còn bao vấn vương thật lòng anh yêu dấu vết thương em tìm thật sâu đã khiến tim u sầu Vậy giờ anh học cách để yêu một người không thương gì mà em à, anh thanh niên hôm nay thức dậy sớm từ 6 giờ dũng ma đi chợ sáng mua rau thịt về 梦。 cần quan tâm yêu đương gì đâu hỏi thăm hôm nay em vẫn nghe chỉ bên nhìn xa xăm người ấy là lựa chọn tuyệt vời của anh thì anh hãy ngước nhìn về bên ấy ta sao lại nhìn về bên này nắp sau những mong muốn nhắc ta có ai đúng vậy thôi nắng còn vươn bay biết rằng ta sai ta chẳng còn tương lai em nợ lòng yêu anh Number four, number three, number two.